cho nên cơ thể ít bệnh mà phải tập pháp trong hành niệm mà cái buổi sáng buổi khuya mình dậy đó mình tập nó tỉnh lắm được từ đó con ngồi thức sáng không buồn ngủ sung sướng à đúng rồi nói chung là các con phải tập chứ mà các con không chịu tập nó cái bệnh mấy bữa nó bệnh nó nhập vô mấy con đó mấy con ngồi đó mấy con tu không nổi thôi con có tập lại để tập quên ừ, được rồi mà tập ít thôi mấy con chờ cho tứ niệm xứ nó thanh tịnh kính về thầy thầy thời gian vừa qua thầy dạy là quay về tập cơ bản tập từ cái ờ, động tác thứ nhất của cái thi hành ấy thế nên là thân hành niệm lưu lại không nữa thế con thế suốt thời gian vừa rồi con tiếp cái, cái, cái thân hành niệm vô cùng bởi <laughs> vì trước đó thân hành niệm đã đưa đến cho con cái sự giả thấy sáng tốt khí sắc người ra rẻ rất là khác hẳn thế nhưng mà suốt cái thời gian của thời không thật mà cái là quan thấy nó khác đi cái đêm hôm qua cái thời gian vừa qua là cứ thỉnh thoảng con lại có lẽ lém con đề cập <laughs> đêm hôm qua như vậy là đến à, con quyết định hồi đầu xong đến lúc mấy một giờ sáng mười lăm nó là đầu đi nghỉ đi vẫn không đắp chăn thế là đêm nó lại khi mệt thì thì không tỉnh được nên là cứ như thế nó ngấm nhìn thần lạnh đến một phút là cảm lạnh nó vào con bắt đầu biết thì lúc đó người đang vẫn còn đập và hai hàng răng đánh vào nhau đến cái mức độ hơn phút giác dừng là ngày thứ rất nhiều mà con có thể tưởng như không đứng dậy được nữa mà vơ tay bính với cái áo cũng không đến nổi được nữa thế đến cái lúc đấy thì con thống nhất ngồi dậy và từ 1 giờ đến 4 giờ sáng là định điểm hơi thở đầy đủ dậy thì đến mãi 4 giờ sáng thân cơ thể nó mới ấm nó mới trở lại bình con nhờ hơi thở Thế bây giờ những trường hợp như thế này vì con đã bị một lần năm ngoái như thế này bây giờ cơ thể nó quen cái kiểu này rồi cái kiểu đêm lại như thế và bị như thế thì con thấy nó nó tái hiện tới lại là lần thứ ba rồi thế bây giờ những trường hợp như thế này thì bạch thầy con có thể dùng pháp thân hành điện để con giải quyết đôi nó cả đêm được không à con bây giờ đó con cái sử dụng nó trong cái buổi gì con tu nó chừng ờ, một tiếng đồng hồ thôi hoặc ba mươi phút thôi nhưng mà con tu pháp thân hành niệm thì nó cũng đuổi được cái bệnh lạnh của con chứ không có gì đâu chỉ cần uh, tu tập trong một ngày một đêm thì con tập một lần thôi nó cũng quân bình được cái cơ thể con nó cũng đuổi được không có gì đâu mình ừ, tập để mà nhớ đó thôi để chờ cho mình tu cái kia xong còn cái phần mà tính niệm tỉnh giá tu từng phút để trình tập nhiếp tâm và an trú tâm đó con cái phần này là phần thầy sắp sửa thì kiểm điểm lại cho kỹ lưỡng từng người một hết mấy con đi là phải kiểm qua cái cái cái, cái đi kinh hành của mấy con rồi để coi tất cả các đặc tướng của mấy con sắp xếp cho vào cái cái lốp để cho nó tu tập cho dễ hướng dẫn này, đồng thời thì à, xem xét lại cái sự nhiếp tâm của mấy con coi cái người nhiếp bao nhiêu bao nhiêu người mà chưa được thì phải cách tìm cách hướng dẫn cho nhiếp cho được cho nên phải khéo léo thiện xảo linh động nó để mà giúp đỡ cho đệ tử của mình nhiếp được và ăn trú cho được nó là bắt đầu bây giờ mới thật sự là bây giờ thưởng thức còn về cái phần mà dạy mình trước thì dạy chung chung mấy không biết mấy cá pháp này mình để cho mấy con biết thôi nhưng mà hiện giờ thì cái pháp mà thầy nói như pháp thanh mình niệm mấy con chỉ tu tập từ nửa tiếng hoặc một tiếng là cao đâu chứ được tu nhiều tu để cơ thể khỏe mạnh để tiếp tục tu nó cũng tỉnh táo lắm đấy con à, do cái sự tu tập mà biết cách áp dụng vậy nó cũng đỡ cho mình vì cái cơ thể của mình nó dễ nó vô thường nó dễ bệnh khi thời tiết nó thay đổi nhất là à, các bác các cụ à, vì vậy mà có nhiều người già quá mà tu tập cái pháp thân mình thiện thầy thấy không tiện vì mà thầy sẽ hướng dẫn cách thức thầy sẽ uh, hiện xảo ra cái phương pháp thân mình niệm cho cái người già chứ còn đứng một giờ thì ông ta chắc đưa tới đưa lui là cái té chứ không có biết nào như bạn như ờ, bác mỹ đây nếu mà để cho bác mà đứng một chân mà bác đưa tới đưa lui về đó thì chắc bác bác nhào liền mới được nhưng mà thầy sẽ thầy sẽ thiện xảo cho các cụ già một cái pháp tu về pháp tinh hành niệm dẫn pháp tinh hành niệm dẫn tu mà không có té <laughs> thì giúp đỡ thầy phải nghĩ ra cách thức để mà cấu kết cho cái pháp thân hành niệm cho cái người già và đồng thời cái pháp là tứ niệm xứ đi giữ tâm thân tạng là vô sự đó là các pháp là cái pháp chính của các bạn bởi vì sức yếu rồi À, một, dạ, một tiếng vậy đó được rồi con bây giờ con tập ba mươi phút dạ, à, là cô nghỉ nửa tiếng tập ba nghỉ ba mươi phút tập ba mươi phút nhà tôi là một thả chia là con thiếu tự mỗi khi về mà cũng là ừ. coi như lý là đặt tiếng thôi con vâng. có thể chia hai theo cái, cái, cái, cái bản thân con á thì con tập nửa tiếng thì nó không có đủ con thấy con tập một tiếng là nó đủ dạ. ngày một đêm chừng tập chừng một tiếng thôi thì một lần như vậy thì con thấy nó luôn một lượt một lượt một tiếng à, vậy cũng được kết quả của thằng và nó khỏe này rồi đầu óc minh mẫn đầu óc cũng minh mẫn mà thầy dạ, nếu mà không tập mà để chừng vài tuần nữa thấy lù lù lù <laughs> chi không tập mà viết bài dở <laughs> dạ, không tập mà viết bài không ổn mà thầy rồi ờ, được rồi vậy là tốt ha mấy con cái người nào mà tập được có mấy con ráng tập một giờ đó thì nghĩ là một giờ thôi chứ đừng quá thôi dạ. Ngô và thầy mình có thể phân phát ra mình tập là như mình tập thể dục của pháp không cầm à, cái pháp đó nó tập tỉnh lắm tỉnh thức lắm rồi con xong ừ, gọn lại à được chứ về là mình buồn ngủ chứ tập nó một phát cái nó, nó, nó bay mất rồi mấy con bây giờ còn hỏi thầy gì nữa không nè <laughs> dạ, con hỏi nhưng mình làm cái bài thân hình à, thân hành này nó cũng nó nó tụ vào ba nơi ừ. như sát sanh trộm cắp tà dâm ừ. nhưng mà nó suy rộng ra như vậy là mình nói nhiều được không hay là nói nói, nhiều được chứ không nhiều chừng nào lắm đó đấy thì nó quá nhiều mà nhiều luôn tại nó bởi vì thanh cái cái nhân quả con người nó riêng bờ rồi nó là con thu ngắn lại nói chuyện vài tiếng tao nói chứ hả luận ra nó dữ lắm ừ. nó nhiều dữ lắm mà con biết áp dụng nữa đó thì con lại nói những cái mẫu chuyện nó nhiều lắm một cái hành động đó mà nó có như vậy là viết cả một bài dài lắm nó nhiều lắm à, thầy thì con cứ viết viết để cho mình thông suốt viết để cho mình học viết để cho mình áp dụng vào đời sống của mình tâm hồn của mình để nó xả đó cho nên thầy gợi ý cho mấy con vì cái thân thành này nó nó nó thuộc về đứng vào một cái cột mình giữ lắm nói gì nghĩ á ừ, giữ rồi ừ, đúng rồi đó còn cái cái khẩu hành nó thuộc thì nó cái cái, cái dạng nó là bình luận nó đứng ngay chính giữa mà thầy à, thân thành này nói về thao pháp bên ngoài nói về cái giới luật luôn chứ sao đó? nó thuộc về nằm trong cái toàn bộ giới dạ giới bên lại đó một bà thầy như bài con phải làm lại làm lại con lại nói nhiều cái nhân rồi cái quả nữa ừ. cái con nó cái nhân thôi chưa được quả ừ. nhưng phải nói cái quả rồi mình biết đầu tiên mình vô mình giới thiệu ngay liền một cái câu chuyện xảy ra mình nhắc cái mình thuật lại cho người ta nghe một câu chuyện xảy ra con mấy mẫu chuyện đó nhưng mà nó nó nhân chưa phải quả à, rồi bắt đầu đó con nói gì cái quả cái kết quả của cái hành động nhân đó nó xảy ra cái mẫu chuyện nó xảy ra nó nó như thế nào để chứng minh cụ thể mà cái đời sống vậy đó con người ta đọc cái bài nhân quả con người ta thích quá trời người đọc cũng như đọc báo <laughs> nhưng mà ở đây nó dạch ra cái nhân cái quả nó còn báo chí thì nói chuyện ừ, giết chóc nhau cướp giật nhau này kia rồi thôi không nhưng mà nó không có nói nhân quả nhưng mà mình nói nhân quả trong đó nữa thì nó hay cái bài con mà nói về nhân nhưng không có quả ừ đúng vậy đó con phải làm lại cho nó đủ Đúng <laughs> bà thầy mai mai thầy kiểm tra lại cái cái pháp chánh niệm tỉnh giác định lại không bà thầy à, sẽ, sẽ, sẽ kiểm tra kỹ lại kiểm tra kỹ lại đó bây giờ chúng ta lại trình như một đàng hoàng bữa đó đi chung để cho mấy con thấy những cái tướng của mỗi người đều có cái đặc tướng rồi ta đi thế nào nó không giống ai hết đâu người nào theo cái kiểu đấy cho biết sau đó rồi mới kiểm tra trở lại để mà giúp cho mấy con tu tập nhiếp tâm đó nhiếp tâm và ăn trú tâm rồi cái kích thích nhiếp tâm như thế nào mà không bị ức chế tâm nó cái đó chứ còn không kéo mấy con không biết mấy con nhiếp tâm cái nó nhíp đầu nữa con nó nặng đầu còn nhiếp nhiều quá thì nó lại sinh tử mà bắt đầu nó thấy ma thấy quỷ hiện ra rồi nó hoặc ánh sáng hào quang xẹt tùm lum lên rồi bắt đầu trong tai này nó nghe âm thanh rồi nói um sùm rồi đó là mấy con bị lạc vô à, sắc tưởng hương tưởng à, thành ra nhiếp tâm nó sai một chút thì nó bị gì vậy nào phải tìm lại cái những cái bài này chứ không là lo cái bài mà nhân quả này để cho mấy con có cái hướng mấy con quán tư duy cho nó đúng cách để viết là cái bài nó thực tế cụ thể và mỗi người người ta đọc người ta nghe người ta cũng thấy cần phải áp dụng vào đời sống của mình gì không áp dụng vào đời sống thì mình sẽ khổ đau vì cái hành động của mình nó gây ra cái hậu quả đó không cho nên ờ, cái bài học của chúng ta hôm nay là cái bài học nó thực tế cụ thể vậy mà các con ráng cố gắng thầy sẽ sắp xếp máy bác là có lớp người già để thầy dễ kiểm tra và thầy giúp đỡ giúp đỡ cho à, các bác các cụ tôi làm cho được ừ, mấy người đều là là một ông ca diếp à, ông hiếp trong giả ông hiếp trong giả 80 tuổi theo Phật tu dẫn chứng đạo mà trong câu chuyện đó ông hiếp trong giả nó linh không vén chiếu nghĩa là ông ta không có dám nằm <laughs> bởi vì nằm nó ngủ à, mấy con thầy thấy lớn tuổi mà không cho mấy con nằm ngủ một chắc mà mấy con sẽ tiêu mất <laughs> sớm cho nên vì vậy mà thầy khéo léo hơn thầy giúp đỡ cho mấy con tu sao cho được mà đạt thành được cái kết quả trước khi mấy con à, bỏ thân này các con ráng cố gắng thầy sẽ giúp đỡ thì này sẽ sẽ trợ giúp cho à, như ờ, buổi nay thì ờ, buổi sáng này thì chúng ta học như thế này là đủ rồi bây giờ mấy con còn hỏi gì về cái phần căn thứ ba cũng chưa sâu thân hành à, thứ ba nữa con à, cái thân ngành à, à... cái câu chuyện thân hành thứ ba thứ nhất là sắc sanh thứ hai là tham lam trộm cắp lý của thứ ba là dâm dục dâm dục à, thì à, các con trong thân hành thì nó có cái vấn đề đó dâm dục thì ví dụ như những nhiều chuyện như các câu chuyện những gái mãi dâm những người mà à, đi chơi bờ hút sách bị à, test bị dương mai rồi nó đủ thứ cái quả của nó mà cái vấn đề đó nó nhiều lắm mà mấy con đem ra mấy con lôi ra mấy con nói nó vấn đề đó để thấy cái hậu quả của cái người mà dân rồi mình nói đến cái vấn đề mà giữa vợ chồng dâm dục sanh ra một bầy con đưa đến những cái hậu quả khổ như thế nào đó cho người ta thấy cái nhân quả đó mà phải gánh giác một cái gia đình rồi đất ơi nó khổ quá bây giờ con nó mà học đại học mà giờ không tiền giờ làm sao đây <laughs> mà do ở đâu mà ra con biết cái hành động đó chứ cái quả đó nhiều chuyện lắm chứ con phải không con muốn hỏi cái hành động của thân thì đó đó nó, nó hậu quả lớn lắm mà cuối cùng kết luận cho nó đó là con đường sanh tử luân hồi không? Cái, cái cái hành động dâm đó là con đường sanh tử luân hồi của con người đó do đó nó mới có nó mới có sanh mới có diệt chứ còn không sanh là cái diệt mà nếu không còn con đường đó thì nó hết dục rồi thì làm nó sanh ra không được nữa <laughs> không phải đúng không cho nên cái cái này con đem ra cái cái nhân quả này thì người ta ghê quá chắc hết chứ có vợ có chồng cái thế gian này tu hết <laughs> đó là duyên duyên sanh rồi ừ. <laughs> phải không nhớ chưa rồi cứ làm chứ có gì đâu

<laughs> không được phải không người ta lùng mà ta đi kiểu đó mình thấy nó chậm chứ sự đời họ cũng đi nhanh đó chứ <laughs> cho nên ở đây theo thầy đừng có mình đừng có rập khuôn thấy người đi chậm vậy mình thầy cũng quan nghi thiệt chứ đi cái ba người mà ta đi người ta bước cái chân người nào cũng dở chân lên một điều nha đi như lính các bạn mấy còn cũng bắt chước kiểu đó thôi đi ra tập lính luôn chưa rồi ở đây không mấy cô đó người ta đã tập cái hạnh của bên khất sĩ người ta tập như vậy nó ở đây thầy không có mấy con thầy sẽ dạy các hạnh của mấy con người cao đi theo cái cao của mình nhưng mà mình đi không phải dội vàng mà mình cũng không phải chậm quá như rùa bò mình đi theo cái đặc tướng của mình đi mấy con cho nên đi gì mà trời đất ơi tôi đi khất thực gì mà 10 giờ cho đến 12 giờ tôi mới về ăn mà chưa về được chỉ đi cái kiểu đó <laughs> cái đoạn đường ngắn là đi cái kiểu đó rất là tôi mất cái thời gian quá nhiều cái gì thay vì bây giờ tu pháp thân hành niệm với con nghĩ là bây giờ thầy nói cánh tay đưa ra thì thầy đưa ra vậy thôi rồi đó tôi có nhiều người đưa vậy mấy con cánh tay đưa ra cái họ làm vậy rồi đó họ nhíp nhíp như vậy thì thầy nói nó mất cái thời giờ quá trời để thầy nó đưa vô thầy còn tập trung được cái đưa vô nữa có lợi ích không mà đừng có đưa cái dục như thế này thì không có được <laughs> mà cái kiểu cách mấy cô đi thì nó quá chậm cho nên thay vì mình đi nó vừa phải đừng chậm đừng quá quá chậm như vậy mà đừng nhanh quá thì thầy sẽ dạy những quay nghi thế hạnh này là chân không con hỏi cái kiểu của con cao mà con đi với cô vậy là thì chắc chết mà chân dài nữa chân dài à, mấy con nhớ bây giờ thì chưa có dài thì thôi mấy con cứ đi mà mình thấy người ta đi chậm vậy thì mình cũng đừng có đi vội vàng mình có ôm mình bác mà như chạy đó vẫn <laughs> được đi bình thường thôi không có gì đâu nhưng mà mình đi bình thường theo cái đặc tướng của mình thôi nhưng mà đừng có đi nhanh quá theo cái có nhiều người theo cái thói quen hãy không đi thôi cái đi ăn à, à, à, à. thì cái đó nó, nó không tốt nhưng mà mình tập đi chậm là một chút thôi chứ đừng có đi quá chậm như mấy cô đi quá chậm như mấy cô con mà cao giò mà con đi kiểu đó thầy thấy nó chậm quá chậm <laughs> nó không được thì phải hiểu biết sau này thầy dạy cho một con cũng thấy à, mà quý vị đức mà ở bác sĩ mà đi thực à, thì không đâu có nó đổi chồng dữ vậy dạ không vâng. này nó biết cô quá chậm. <laughs> bởi vì phụ nữ mà <laughs> đi phải nó nó, nó chậm chạp như vậy mới gọi là hạnh công dung ngôn hạnh giữa đàn ông có bao giờ ai nói công dương ngôn hạnh đâu <laughs> con hiểu không đâu có nói con công dương ngôn hạnh được cho nên con phải đi nhanh hơn từ ra nói chung là tại mấy cô quá quá khắc khe với mình quá luyện tập ở trên cái chuyện trong chẳng quá mà chỉ có cái gì trong thế nó rơi vào hình thức này nó rơi vào nghi thức nghi lễ này ừ, thế nó không phải bình thường nữa đi như thế nó hoàn toàn giống như vậy bên chứ là bảo vệ lăng nhưng mà đứng trước lăng bác là chẳng có nhất như thế như vậy là đúng lắm đó con bởi vì thầy nói như thế này là mình sao mình đi sao nó đừng có quá hình thức mà mình đi như thế nào nó tự nhiên của người tu cái hạnh của nó là tự nhiên sống hồn nhiên cho nên mình đi theo vừa nhưng mà đừng có bộ lạc quá thì không hay mất cái hạnh của nó vâng không có mất thì giờ mình về rồi mình còn ăn rồi mình còn uh, rửa bát rồi còn đi nghỉ đi như mấy cô mà ở đây ra chợ trắng bàn mà thức thực về chắc 12 giờ mới ăn rồi rửa đâu cũng tới 11 còn hai giờ như vậy mấy con thấy nó còn cái gì giờ nếu mà tôi là bắt đầu đây mà ôm bát đi chỉ có hồi đi về thì đi nhanh thôi chứ còn đi thức thực thì đi chậm mình cho nên vì vậy mình tập lại cho nó đúng ừ. cách ờ, mình cũng xin được trình hồi bữa tháng con buổi sáng con mới xong cái con vô con ngồi con tham thảo để cho tâm ăn lạc tự nhiên cái tự cái, cái, người đem hiện lên hình những người đem à, mấy trái bắp đến cho con mình mỏng ra còn cái à, cái cái lát nữa thì <laughs> có bắt và cô ờ, tìm nhiều ờ, <laughs> như vậy lại con chim bao linh quá mà <laughs> chim bao rất rất linh đâu từ đó về sau cái ờ, mỗi bữa mà quy ha tống gì cái nó ảnh hưởng ảnh hiện cái cái mùi hương mà thức ăn trước cho con biết ờ, sáng sau này là có mùi thức ăn gì gì ừ. tức là cái cái cái lỗ mũi tưởng của con nó tưởng ngay nó hít được cái mùi hương con không có tưởng mà tự nhiên nó, nó đưa dạ, thì cái tưởng quẩn của con nó nó nó, nó hoạt động á rồi bắt đầu nó hít trước <laughs> người ta chưa nấu mà nó hít được rồi thì con biết đó là tưởng thôi nhưng mà nó là thuộc về tưởng con nó hoạt động chứ không phải là cái chỗ mà con tưởng ra cái cái cái mùi hương đó cái ý thức tưởng nó khác không còn cái này là cái tưởng mà do cái ý thức tưởng đó, nó mới thành cái giấc mộng nó giấc mộng cho nên à, à, nếu mà con nằm mộng mà con thấy ừ, rồi mà có thực hiện được cái điều đó thì nó do cái tưởng của con nó giao cảm nó bắt gặp nó dù chưa có nhưng mà nó đã giao cảm nó biết nó biết trước trong cái tương lai nó sẽ có cái đó rồi nó bắt bắt được cái đó rồi cho nên nó thực hiện qua con con tu con lọt vào thiền tưởng rồi con cái này con đã đi kinh hành rồi cũng lọt vô à con đi đi tới thiền tưởng nó hoạt động nó dẫn lại lộn như thường chứ sao nó đâu có gì khó đâu còn chính mình thầy việc đó nó tốt xấu thì đối với việc của ta vậy nó rất xấu à <laughs> chưa có gì mà nó nghe mùi hương nó thèm quá nó đói bụng thì nó xấu thôi làm cho mình phạm giới cái gì phải không mới coi thấy đó là cái cái không tốt đâu không bởi vì nó sinh dục nó không có tốt lúc đó là con nó tác ý con đuổi ừ, cứ tác ý bởi vì nói chung là khi mà bị tưởng vậy thì chỉ còn có pháp tác ý đuổi thôi không chấp nhận nó thôi rồi hoặc là mình thấy nó còn nữa là mình phải xả mình xả ra mình, qua một cái hành động khác qua một cái trạng thái khác đừng để cho nó duy trì duy trì thì nó càng lớn cho nó tăng lớn do những cái trường hợp tu tập mấy con thấy nguy hiểm lắm bởi vì đức phật lấy ý của mình làm chủ ý dẫn đầu ý tạo tác ý làm chủ À, do đó mà đi vào còn này mình tu tập thì cái ý mình bị chìm đi thì cái tưởng của mình nó hoạt động khi nào cái tưởng nó hoạt động thì cái ý nó bị chìm à, cho nên mấy con tu như vậy là nó bây giờ nó chưa có đi nhưng mà thời gian nữa rồi nó đi thì nó đi là coi chừng <laughs> nhà con phải thì con có ý kiến này thì như cách sắp xếp một ngồi hai bên như thế này thì cái ờ, cái phía mà đối diện với trường lãng thì anh nhìn thẳng lên được thì còn phía bên này ờ, mà ngồi thì thẳng đây mà để mà quay qua thì tôi thấy tôi bị trở ngại quay qua như vậy thì thấy nó là khó coi thì giờ không có ý kiến là có thể cái bàn của trường lãng có thể đôi khi mình dẫn nó sẽ đẩy ra chính giữa được vậy thầy án hoặc sao mấy con cứ nhìn thật thôi chứ nhìn rồi bây giờ mà cứ ngồi mà cứ quay quanh như vậy thì cũng rất khó không sao đâu con con cứ nhìn để mà thấy được cái cái cái nghe được cái lời nói thấy được cái miệng thầy nói phải không ừ, thầy nói chuyện chứ cũng diễn tả bằng cái miệng chứ đâu phải không cho nên mấy con cứ ngồi như vậy mấy con ngó qua đây cũng được ở đây thì nhờ ngó thẳng thì cái ngay hàng nào ngó thẳng thì cứ ngó thẳng ừ, hàng nào ngó xiên thì ngó xiên có sao đâu ở đây không có gì hết còn bây giờ mà bây giờ chỗ này là thờ phật thấy không mà bắt bây giờ mà thầy ngồi giữa cái tượng phật thầy ám phật cái tội nghiệp cho mấy con không thấy phật nữa cho nên thầy phải nhường Phật chứ Phật phải ngồi ngay giữa thầy ngồi bên nhưng mà cái cái cái cái, cái thiền đường hoặc cái giảng đường mà không có cái hình Phật thầy sẽ ngồi giữa rồi đó phải không mấy con sẽ nhìn nhìn thẳng lên nhưng mà ngồi giữa đó thì mấy con cũng chưa chắc đã nhìn thẳng hai bên đều lé hết á <laughs> bên đây thì lé qua mình phải không bên đây thầy ngồi thẳng thì các bác các cụ bên đây ngó thẳng thầy thì không lé nhưng với con thì phải nghiêng qua thì chứ còn mấy con mà không nghiêng qua thì mấy con ngồi cứ nó thẳng lên mà liếc qua <laughs> thì không được cho nên mấy con cứ ngồi nghiêng như mà uh, từ quan vậy đó nó không quậy lé đâu con ngồi như con ngồi thì nó không bị lé như trên tịnh ngồi à, như thanh quan ngồi không lé tại vì mấy con ngồi cũng có thẳng này còn mấy con ngồi ngó thẳng trước mà cứ liếc qua thì bị lé <laughs> học hết cái khóa này thì bị lé hết <laughs> à, như vậy thì mấy con cứ tự nhiên tự nhiên mình ngồi vị trí nào mình ngó cũng được hết mấy con không có đừng có ngại à, tôi phải ngồi thẳng như vậy bởi vì trong cái cái cái, cái lớp học là thường thường là cái bảng người ta để giữa cho học trò nó ngó thẳng lên nó làm bạn không hiểu không còn ở đây thì mình thật sự ra thì ngày nào đó mình đây là chưa phải là cái lớp học mình tổ chức là cái lớp học mà đây là một cái giảng đường cái tổ đường để mình giảng thôi cho nên do cái chỗ mình ngồi đây nó chưa phải sắp xếp nhưng mà hiện giờ mình biến nó thành cái lớp học nhưng sau khi cái lớp học rồi thì đương nhiên là trong cái lớp học của mình thì không có để cái tượng Phật tượng Phật rồi để cái nơi mình để mình cung kính mấy con. cũng như cái tổ đường này mình để cái tượng Phật để mình cung kính mình thuyết pháp còn ở đây là cái bài học rồi cái bài học chứ nó không còn thuyết pháp nữa thầy có thuyết pháp đâu thì dạy mấy con thì chấm bài mấy con làm sao mà thuyết pháp à, thầy gợi ý cho mấy con để hiểu biết để cách thức mấy con làm thầy dạy cho mấy con cách thức hành động tu thì nó đâu còn là cái bài thuyết pháp cho nên để cái tượng phật là nó đâu có đúng à, nhưng mà thầy dạy toàn bộ thầy dạy mấy con đều nằm ở trong cái giáo pháp của đức phật chứ không thuyết pháp mà dạy giáo pháp tu hành học nó nó nó nó như vậy cho nên sau này chúng ta sẽ có cái lớp học mà không có cái tượng phật mà cái tượng phật để nơi mà chúng ta cung kính để lại à, thì nó đúng nghĩa của nó nhưng bây giờ thì chưa mấy con mình mới có mấy ngày nửa tháng mà con muốn thay đổi toàn bộ hết về đây làm sao cho kịp không <laughs> cho nên vì vậy mà từ từ mình sẽ có những cái điều kiện cần thiết cho nên ví dụ như bây giờ thì xin phép thì mở cái trung tâm ăn dưỡng thì cái khu mà học tập cái, cái giải nhà học tập đã là mình khu ăn dưỡng chứ đâu phải là chỗ thờ phật sao mà đưa tượng phật vô đó phải không cho nên vì vậy mà nó trở thành cái lớp học chúng ta rất bình thường như các lớp học cái sự thay đổi của chúng ta để đưa vào đưa vào cái nền đạo đức chứ không phải là đưa vào cái tôn giáo nữa cho nên cái hình ảnh đạo phật là cái hình ảnh tôn giáo để chúng ta tôn kính mà thôi cho như vậy mà sau này cái hình ảnh phật cũng không phải là cái hình ảnh để thờ phượng mà hình ảnh để nhớ ơn cho nên trong khi đó ví dụ như bây giờ tăng cái, cái lớp học của chúng ta đặt cái tượng phật là chúng ta cũng để nhớ ơn phật chứ không phải là cái hình thức của tôn giáo mà tôn trọng như một đấng giáo chủ mà để nhớ ơn một chủ nhân người đã để lại cái nền đạo đức những cái phương pháp để tu tập để làm chủ sự sống chết của chúng ta chúng ta nên thấy hình ảnh của ngài nhưng mà ngày nào cái hình ảnh này sẽ không còn xài nữa chúng ta sẽ thực hiện cái hình ảnh đúng của đức phật ngày xưa các con nhớ các con ráng tu các con với thầy sẽ vẽ lại cái hình ảnh của đức phật thì cái hình ảnh đó còn lưu lại trong không gian một bậc vĩ nhân mà không được thấy cái hình ảnh thật quá uổng người thế gian chúng ta không thấy được quá uổng thầy mong rằng ngày nào đó các con sẽ làm cái việc này để cho cái để cho cái người ở trên hành tinh này họ đã chiêm ngưỡng được bậc vĩ nhân thật sự là cái hình ảnh coi ông Phật coi có tóc tai hay là cạo trọng như chúng ta <laughs> chừng đó mới xác định với không khéo mà ông Phật mà cái hình mà của ở ở bên Anh ở cái cái, cái bảo tàng diện của Anh Quốc cái hình của ông Phật râu hơn cũng có cạo không, rồi lại đeo cái khâu nữa chắc có lẽ ông Phật là con một cho nên đeo cái khâu đó <laughs> rồi tóc thì để như là một cái người Ấn Độ người Bà La Môn này cái hình ảnh đó có nhiều người hỏi thầy có phải không Phật thầy không dám nói phải không dám nói không được bây giờ nó không phải thì mình lấy hình nào mình kia vô mà nói đúng thì không nói được thôi để từ từ rồi sẽ nói sao mà bằng có thể mình có thể vẽ mình lưu mặt ở nội bộ mình nắm mình tu được không được con à, tụi nó vẽ ra nó, nó tu <laughs> thì nó chắc là bà la môn hay đại thừa gì đây người nó vẽ ra cái hình Phật chưa chắc ông Phật của nó đúng mấy ông đại thừa nó chưa gặp ông Phật của mình có tóc tai còn đúng hơn Phật đó ông Phật nó tụi nó cạo đầu hết cho nên giờ nó cạo tóc ông Phật luôn <laughs> thì như vậy khó nói quá cho nên chúng ta đừng làm cái gì khác hết để đợi người ta cũng cho mình thuộc về thực tưởng như họ mình đã nói người ta tưởng rồi mà mình không chứng minh được mà mình vẽ ra là người ta cũng nói mình tưởng cũng được thôi cho nên thầy rất cẩn thận kỹ lưỡng nữa chứ thầy trước kia thầy cũng học vẽ thầy cũng biết vẽ chứ không phải không hiện giờ trong đầu của thầy cái hình ảnh của phật mà thầy đã thấy trong tâm minh đó ngồi thì vẽ được chứ nhưng mà không dám không dám vẽ ra là người ta nói thầy giỏi tưởng <laughs> có ai có tâm minh đâu mà mình vẽ ra thì người ta nói mình tưởng thôi chứ không mình tập nữa cái này nó phao lên nó phao lên nữa ừ, mình làm cái gì mà không có chứng cứ là người ta sẽ phao lên nói mình tu sai mình tu sai người, người ta nói mình cũng lạc tiền tự rồi rồi mấy con còn hỏi thì nghĩa thi không con mấy con nói rồi con rồi bây giờ chúng ta về những bài vở nào mà thầy chưa có tả thì còn sót lại thầy sẽ tả lại mấy con